Tường và anh giả Em tên là Đào Thanh châu năm em 27 tuổi. Hiện tại ờ, đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em ờ, dạ em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Con Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 ờ, năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. À, em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, ờ, mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Vĩnh Long dễ thương quá, trời quá đất luôn. Bây giờ à, mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì à, nói chung thì à, Người, ưu điểm cũng không biết nói sao ủa sao nói vậy đi dạ, dạ chắc ưu điểm ít rồi khuyết điểm có nhiều ờ, không khuyết điểm thì trong ngủ thì cũng hay ngáy hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời chơi bời gì chơi bời là chơi gì dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu ở nhà rồi nhậu dữ lắm hả dạ không lâu lâu cũng nhậu nhưng tuần hai tuần tháng nhậu xây dựng này nhậu dữ lắm nè ưu điểm của em thì em cũng ờ, biết nấu ăn em có thể chơi thể thao một số môn môn gì môn gì dạ em có thể chơi ờ, cầu lông rồi đá bóng như hạn rồi đá bóng luôn hả à, khuyết điểm của mình là gì dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều <laughs> <laughs> dạ em thì ờ, hơi nóng tính lại tính em nó nó hay quên lắm nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu chị cũng hay quên còn em em à, muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào dạ, một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình hiền hòa không có xe xua không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng nói chung người việt nam mình có tóc đen nó đẹp có gì đâu anh không thích màu gì hết sao dạ không xăm nhẹ còn xăm ở đâu nhỏ không sao nhưng mà xăm lớn có gì nó ghê quá ủa tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú đen quá vậy dạ phơi nắng mà chị à. làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi thôi trả thù không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè ồ làm kỹ sư ừ, có tài năng gì không tài năng em gì? thì tài năng không em chẳng có tài năng gì hết không hết thì hết dở thôi nói chung thì cô bên đây cô gái vĩnh long đẹp cực kỳ dạ yeah. nói vậy đó là hiểu rồi bài ca xây dựng đi đúng nghề em đi em dạ bài ca xây dựng hết được được rồi làm đi bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn bạn đời ơi hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thờ say tin yêu cuộc đời mới đó ờ. hát vậy được rồi mà nó nghe nè dạ thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta sao dơ sạch vậy vô đánh ừ. đèn cái pha mới vô. mới đi làm về luôn hả có tắm chưa dạ có rồi thôi cái kia là cái gì vậy dạ anh chim nhưng mà để làm gì thì tặng bạn gái à tặng dạ. đặt mặt tặng chim dạ. đặt bạn trai quá bạn trai cũng ngon lắm chứ mà cũng giỡn hả kỹ sư xây dựng hát hay tôi thấy bạn chim có đẹp ngon, nữa có con chim này chào em gái trời dễ thương quá kỹ sư xây dựng có con chim đẹp <laughs> chưa biết có hẹn hò được hay không thấy lời có con chim mình chim gấu bông hay là chim uh, chim thiệt chim thiệt chim thiệt luôn ừ thấy chim thiệt chưa vậy dạ, đừng làm chết con chim ảnh nha dạ chim thiệt thì em nâng niu lắm mà anh không để nó chết rồi à, <laughs> em không thích gì ở người đàn ông dạ em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân lắc ghế gì á em không thích người ở dơ ờ. em không thích người để móng tay dài bây giờ cao trên một mét sáu lông. cao mét sáu lông. đừng đen quá gì đừng ừ. thấy dạ, gì à ta làm công trình mà hỏi nữa hả ủa sao mà cô này cô thích gì lạ ta người ta rung đùi thì kệ người ta ta hối thì kệ người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi dạ là ngay từ đầu em không thích em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh à dạ dạ mà thường đặc biệt mấy người đến tay tốt đó em ơi <laughs> anh chỉ nói vậy thôi đó là quyền của người ta giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao nãy có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói vậy tự nhiên của họ mà <laughs> tự nhiên đó cái anh bên đó mặt mới người ta nhuộm tóc anh không thích đúng không bên đây rung đùi người ta không thích sở thích anh chị ơi à. rồi rồi nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn gì em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được còn à, mấy thứ kia rồi dạ, còn à, đen thì em chắc em đen hết rồi hết rồi hết phần ừ. đen đó nói vậy thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè nhà cửa ổn định nè dạ mọi thứ cũng ờ, ok rồi mình cũng nghe ý kiến người thân hết trơn nè ha bây giờ dạ. giây phút gặp mặt nhau nha <clears throat> rồi bắt đầu tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa để con chim tặng bạn dạ, cảm ơn <laughs> thích trong em lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu lần đầu tiên gặp mặt tặng tặng chim cũng lạ ờ, sao ta Dạ. hiện tại thì uh, anh đang sống với uh, anh chị hay là sống một mình? À, hiện tại thì mình đang sống với em trai à. Anh với mình vậy đây <laughs> Mình là trả chim lại à? Tự tin lên lấy vợ mà mình mình à, Em có gì hỏi thêm không? Cứ cái hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung thì em cũng rất là dễ thương <laughs> nói chung lần đầu nhìn em em ờ, nói chung là vượt vượt mà suy nghĩ anh anh anh nghĩ dạ, dễ thương lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính đấy tại vì ừ. tính em cũng hơi nóng tính nhưng mà nếu mà à, có việc gì anh có nhường em không thì mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người dị nhau một cái hết nóng rồi nói chuyện tiếp chứ nhưng mà người nào sẽ nhịn nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi hết nóng mình về rồi mọi người nói một câu thật là tình cảm chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện anh chị không anh nói không có hay không có giỏi nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài <laughs> đâu có chị bây giờ mình nghĩ sao tận đáy lòng bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào nó có rung động chưa nói chung thì ờ, hai bạn gái cũng rất thật xinh và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó <laughs> thì ờ, có sao nữa ta hết không biết nói gì nữa <laughs> anh em tự nhiên qua đâu bạn ở đây mình ở đây trời không thường á yêu á hay bối rối lắm bạn nữ bạn ờ, cảm thấy như thế nào À, dạ thì ờ, đến với chương trình hôm nay thì em cũng ờ, nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi thì ờ, cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Được. Dạ. Hết thời gian. Có 3 tiếng đếm được quyết định. một hai ba Hết thời gian hơi giật mình rồi bạn à, nữ hình như là bóng hơi chậm vâng tại vì à, em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc cho nên em cũng phải à, suy nghĩ về à, cho nó hơi à, chu đáo một tí ạ à. tất cả mọi người đến đây đều có một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc yeah. Dạ. bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi Thành có con, con có cái. cái luôn rồi và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn rồi chúc mừng hai bạn nhé Không chịu, không chịu, phát tâm người Nhật Không chịu, không chịu, phát tâm người Nhật Không chịu, không chịu, phát tâm người Nhật Không chịu, không chịu, không chịu nha Và bây giờ xin mời bạn nữ Mời bạn nam chào em xin chào anh bây giờ hai người à, đã có mặt sân khấu rồi mình giới thiệu về mình đi mời em trai à, xin chào hai mc và <laughs> xin chào tất cả mọi người và xin chào bạn gái của mình trong tương lai à, tôi tên là Ide Kazuhiro đến từ Nhật Bản ồ oh. yeah. hai gọi Kazu nha Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi, là công việc là nghệ sĩ hài Ồ oh. Dạ em chào chị Nam Thư và anh Quỳnh Linh ạ à. Em tên là Du Thị Thảo Hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Uhm, năm nay em 24 tuổi Anh Kazu bên kia là người Nhật à, Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau chúng ta bấm nút Em không ngại em chỉ cần lý do thôi chị Oh. Kazu ơi Dạ à, Lý do tại sao Kazu lại muốn uh, tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nàng mỗi ngày rất buồn sống một mình thôi nàng một mình thôi Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về à, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống tay giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy Đẹp là để cho mọi người chú ý để nhìn chứ không phải là lúc nào cũng phải ờ à, kính đáo, kính cổng cao tường thật ờ, sự Chị cũng nghĩ như em ừ Dạ à, Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha Dạ <laughs> chắc chắn ha à, hiểu chưa rồi trời nôn quá để qua coi mặt kazu nè kazu à, nhìn à, rất là hot boy nha dạ yeah, hi xin chào xin Nam chào thư. kazu điểm mạnh và điểm yếu của bản thân kazu là gì <clears throat> điểm mạnh là hiền hiền là biết tiếng nhật Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật mà <laughs> Lương nhiệt tiếng với mọi người là biết nấu ăn món Nhật Bản yeah. Dạ. <laughs> Nhưng mà biết nấu món Việt Nam Không <laughs> Caju Qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị Ồ, oh, oh. si, si nấu ăn rất là ngon yeah. Dạ. yeah. Dạ. Đó là điểm mạnh Còn yeah. Dạ. điểm yếu của Caju? Điểm yếu là chơi giỏi tiệm dịch Nói vậy là giỏi rồi đó Rất giỏi rồi ừ. ừ. Và tôi không thể nhỏ ngàn chiến nha à. không phải garan tức là kazu không ờ, không phải tiếp người galan ừ. không nhớ được sinh nhật không nhớ được những cái ngày quan trọng ừ. à, không nhớ ngày kỷ niệm ừ, tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm à hay <laughs> có tật xấu nào không tật á? xấu tiếc uống bia à vô thích ừ, uống bia tiếc đi nhậu nhậu nhiều không bốn năm sáu lon một ngày uống sáu lon và sau đó là uống chư em gái dạ em biết nhậu không tầm ừ. khoảng sáu chai wow. siêu được sáu chai nha dạ, dạ, dạ, hợp nhau nè hợp nhau hợp nhau rồi du thích con gái như thế nào chắc chắn hiền đẹp nấu ăn tốt mỗi ngày dọn dẹp <laughs> gì nữa có thể suy nghĩ yeah. về cho người khác du có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Ừ. Thích yeah. không? Ít Thích à? <laughs> ờ. Nếu mà nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? ừ à. là không sao nha à, ok đúng à, không ok đó dạ, bây giờ quyền lên trời ơi đẹp Ôi, quá xinh xắn không rất xinh đẹp chào đàn gái dạ, trời dạ. ơi anh linh ơi em thắc mắc quá bên kia là trai tài bên này gái sắc mà tại sao lại ế nhỉ đúng rồi tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Ồ. Oh. oh, buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật Anh ấy ờ, muốn em về Nhật ở thì được không? À, thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi Nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi em không thích ràng buộc này không thích gia trưởng này đặc biệt là vũ phu à, à em không muốn cãi nhau à, không muốn cãi ừ. nhau luôn vậy là được rồi đó <laughs> ha dạ nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường học nhịn nhau một tiếng là được Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn <laughs> Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân nhóm Dabovich Em cũng là người Nhật luôn à, Người Nhật Tôi tên là Shinsuke Em thấy cô gái đó được không? Đẹp Đẹp và dễ thương Đẹp và dễ thương, à. yeah dạ. à, ờ, Shinsuke thấy ừ, phù hợp với Kazu À, hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế <laughs> ế và có thể lấy được bờ uh, ờ, có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Oh, Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Yeah. À. Xin lỗi. <laughs> cảm ơn Shinsuke. cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Xin dạ, em chào, chào anh. Em em em em dạ ừ ừ ừ à em là <laughs> một người thích hoa nên mình <laughs> tặng trước thôi thôi mình trao đổi với ha dạ cảm ơn cho em nha dạ em cảm ơn dạ. nhiều nha thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh em thấy Kazu như thế nào vui vẻ um, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á nói chung là nó cũng giống giống như em là đi nhập bản chưa em đã có đi một lần rồi cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào nói đi yeah, dạ, rất rất đẹp Kazu anh không bao giờ chưa bao giờ gặp xin giống như là xin cô gái chứ bao giờ gặp ai xinh như cô này dạ dạ em cảm vâng. ơn anh nha hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp em thích món gì à, đối với em món gì cũng như món không có cái sở thích à, có thể ăn món nhật bản hả dạ được anh à, đi đi nhà em em có à. thể đi nhà với anh được không à? dạ được bình thường anh em thích du lịch không ừ, cũng thích anh nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi nếu rảnh thì đi du lịch nha dạ nếu nếu em rảnh <laughs> lúc trước anh quen anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không không mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào nói chuyện để giải quyết tại vì là anh là người nước ngoài dạ anh không thể không thể nói như bằng tiếng việt dạ. nên chắc chắn thua chắc chắn thua <laughs> thua chắc chắn là không đi nói tiếng việt nên dạ. cãi lộn sẽ thua ờ, nên nói chung là sẽ nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng việt ảnh cứ cãi tiếng nhật không ai hiểu với nhau để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn đơn giản vậy bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau khi nào cũng được nhưng mà phải tìm hiểu nhiều à đúng rồi à, thật sự hơn. khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài không phải là quen một ngày một bữa khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái cả hai thích cả hai cả hai sinh con gái con trai cả hai thích bây giờ thế nào mọi người à, có thể hát tặng hát, hát tặng bạn à. gái một à, bài nào đó một nhóm double wish là có vài bài hát dạ. viết bài hát và khi nói chuyện với người Việt Nam người Việt Nam nói không hiểu tại vì là đối với người Nhật phát triển tiếng Việt là rất khó là khi nói là em câu này là hiểu không? am Amondi hư koku hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu hả? À. <laughs> Đương nhiên là không hiểu rồi. Ừ, hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi là chúng tôi viết bài hát một bài hát tên là không hiểu không hiểu ừ, không hiểu là à, <laughs> em hiểu có thể hiểu namuki koigia tại vì em không không biết tiếng nhật ừ dạ khi đó là không hiểu không hiểu phát tâm người nhật không hiểu không hiểu phát tâm người nhật không hiểu không hiểu phát tâm người nhật không hiểu không hiểu không hiểu nha yeah. Dạ. Dạ. <laughs> hiểu không là cái bài không hiểu đó anh <laughs> em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi dễ thương mà rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi Em là người miền Tây Thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương Vượt qua Long An chơ đào hương lúa còn dương Tiền Giang Mỹ Tho cái bè gò công Tân Phước gạch miếu xây cầu đường về bến tre gần hơn đường đi vĩnh long không còn nhưng chiến pha xưa xe ta bon bon trên cầu mỹ thuận gió đưa trà dinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét xa đến gần người yêu dấu thác mười tràm chiêm hay quá cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền tây nam bộ à, sau này nếu mà quen nhau cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng càng không chăm chỉ anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn dạ, cảm ơn rồi Bây giờ mình tiến hành à, bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha Và bây giờ nhắm mắt lại nha 3 2 1 Hết thời gian Nắm tay nhau Đó họ đồng ý hẹn hò với nhau Kazu yeah từ nay Kazu hết ế rồi <laughs> dạ. yeah. cảm giác thế nào yeah, dạ, rất rất vui nàng không trẻ nổi gì hết không thể nói gì <laughs> rất là dễ thương nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ nhậu nhậu nhậu được không dạ. mấy lon bia chắc khoảng tầm chục tầm chục oh my god wow mà em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát không phải nấu cơm là mà em làm hết cho mời nhà trai đây xin mời nhà gái nào mời bạn trai em xin chào tất cả mọi người à, cả trường quay anh quỳnh linh và chị hồng vân Em là Nguyễn Trường Giang, em năm nay năm tuổi anh. Em đến từ Nam Định, à, em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà làm công tác ở trên nam Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình em là chỉ huy trưởng. À dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. À, em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. À, hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty ờ, bất động sản Adio. Bây giờ thì à, đàn gái cho chúng tôi biết một à, chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn, nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ nhậu nhậu nhậu được không dạ. mấy lon bia chắc khoảng tầm chục tầm chục chục lon wow em có nghe không em ơi có chị ạ à. thế em bao nhiêu lon nào hơn bạn một xíu thôi 12 lon hả hay 15 lon à, tầm 40 non 40 non ôi rồi ôi em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng Trời sai sai ơi, chết nhà gặp tử kỳ <laughs> rồi còn em ưu điểm khuyết điểm là gì à, ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ có là không có điểm mạnh gì trong công việc thì em là người uh, xử lý vấn đề tức thời nó tốt nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài uh, gọi gì nhỉ không chỉnh chu cho mặc có hút thuốc này có nhậu này à. nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra thật tật xấu của em bên đây là gì à, chắc em cũng lề mề hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng à. rất là ừ. lề mề hay nóng tính có chút đỉnh đỉnh nhậu nữa đúng không dạ. uống thuốc không dạ không ạ em à, có mấy mối tình rồi em thì có một mối tình nhưng mà mối tình nó khá lâu năm 10 năm nhưng tại sao lại chia tay bọn em chia tay đúng đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ hai người xung khắc về chí hướng làm việc cuộc sống nên dẫn đến chia tay ờ, đến nay bao lâu rồi 3 năm 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu thì ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Em ông nói cho nghe xem. Em yêu từ năm cấp cấp hai chị. Ôi giời. À. Tôi tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Hai. Em chị. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Ừ, không mối tình nào khác chị. Một phần cũng vì công việc, một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống được yêu đi. <laughs> Nhưng mà nó có nhiều màu cho nó đẹp. <laughs> nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt uh, đi công trình thì nhậu toàn ăn và nhậu thôi đến lúc mà về nhà chẳng hạn thấy hàng xóm người ta nấu cơm ấy thì cái cảnh gia đình ấy thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào ừ, cũng trải qua nhiều ờ, động lại thì chắc là được ba mối tình lý do tại... tại sao chia tay cả ba mối tình cái người đầu tiên á thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá thì bạn ấy có chút vũ phu còn à, bạn thứ hai á khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng sau rồi đến mối tình thứ ba á, thì <laughs> em thấy là bạn ấy quá là keo á <laughs> keo kiệt bỏ luôn em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn cao bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1 m bảy da ừ. ngăm ngăm đen cũng được, không trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. <laughs> em thấy này chuẩn này đấy. À em đặc biệt là thích răng nghĩa là bạn trai mà răng phải đẹp răng em đẹp không em đưa chị xem để kiểm tra coi nào oh, <laughs> rất được dạ em có gia trưởng không một chút gia trưởng em có vũ phu không không em Thôi. sợ bạn gái bắt nạt đấy <laughs> em nhé để anh à, qua kiểm tra nhà gái coi sao nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào là người có tính cách một chút cá tính một chút ạ cá tính nó nhậu đó mười lon là cá tính lắm đó <laughs> sinh là được là cái tốt nhất mà không sinh thì cũng sinh ờ... nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không ờ hòa minzy và cả tính như hòa minzy là được mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát không phải nấu cơm là mà em làm hết cho chị em được, được hả em thôi ừ. đúng rồi dạ chào anh Nguyễn Linh trời ơi nó sững sờ liền đấy chưa sững sờ xinh đó dạ cảm ơn rất là điện ảnh cũng nha. phản phất của Hòa Minh Di đó lanh lợi lắm á mạnh mẽ cá tính luôn ừ. lý do tại sao ế ở trong cái môi trường thứ nhất là môi trường của em á thì là trên á thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi còn sau á thì mình nhân viên dưới mình á thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ à, cái hai là em có một ừ, à, đứa em trai và em muốn là lo cho em của em em trai của em 20 à, tuổi 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi không được thông minh như người ta à. Ờ. là em, em trai đưa... có đây không dạ có kia à cho dạ. em gặp em trai chút đâu, nhà em thì là bốn anh chị em là ừ, em còn một đứa út là 5 tuổi á ừ, em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út còn ừ. cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa ừ, ừ. nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề à. này à phải dạ. lo dạ. phụ với em, em trai này đúng rồi có thương chị không có ạ Dạ mong muốn điều gì ở chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em ờ, nếu mà chị em tìm được em đi cũng ờ, cũng không làm trên đây nữa thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo hoặc là em đi sẽ cố gắng tự lập bằng mọi bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy ờ, anh này có hợp với chị không? cũng được ạ anh ấy cũng ờ, khá đẹp và cũng thông minh em thấy chắc chị hợp với chị hơn rồi cảm ơn em trai em đi với ai à, em đi với bạn thân em cũng từ bắc ra đây khởi nghiệp với em dạ xin chào anh ờ, quyền linh và chị hồng vân à, thấy là bạn nữ rất là xinh gái như hoa hậu vậy wow. <laughs> à, rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm <laughs> cảm ơn em bây giờ mình mở rào thôi mở rào đi mở rào wow. chào bạn dạ, em chào anh À, em có món quà này tặng anh thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly <laughs> Tại sao vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà à, Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình À thì chắc chắn là... Rồi, để tiếng sau em Trời ơi, đẹp quá <laughs> Wow, ly đẹp thật anh Đẹp đấy Cốc thì phải có nước Đấy, thì uh, mình tặng ly nước cam Đấy, à. thì... <laughs> à, rất xin lỗi bạn à, tại mình xuống đây nó khá là vội dạ không sao à, nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà bạn tôi làm bạn với hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam à, mình chào bạn à, bạn tên Xoan đúng không ạ mình cũng khá ấn tượng với cái mặt mình già lắm rồi mình đừng có gọi mình với bạn nữa mình gọi anh với lại em đi nhá em em dạ. rất là xinh em là anh bối rối quá em là anh bối rối quá <laughs> cười tươi lên coi giang cười tươi lên cho cô ấy kiểm tra răng thôi răng anh răng anh đẹp không em dạ cũng được <laughs> nếu như mà anh đi ờ, công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày ít nhất là ba lần ba ngày còn wow, em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được cái một cái đam mê mà để phát triển chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không không là cái tốt và anh thấy em em còn nói chuyện đỡ run hơn anh <laughs> đấy nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt chứ không, chứ dạ. không anh thấy em nói sai sai <laughs> sai sai dạ ý là ừ, em cũng đang cho em trai em đi làm để làm để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục em có đưa tiền cho vợ được không được anh em giữ tiền thấy đau đầu quá nên à. khả năng là thôi ai giữ thì giữ mua gì em có cản không người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh anh cản làm gì anh ừ hay quá hay quá Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào để nắm tay à. Tôi được, được bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép uh, anh xin phép em với lại à, <laughs> mấy đứa hôn bạn được không? đấy dễ thương